FIFA. Hey, bro. Watch your jet. Wala pin. Kung wala daw. Hmm. Oh, okay. Mới các kiểu Hu, hello anh em Hôm nay mình sẽ chơi hai pixel Một server phải gọi là nổi tiếng nhất Vì đây cũng là video đầu tiên trong năm 2023 Nên mình chúc anh em có một năm mới trọn vẹn và đầy ý tưởng Để có thể cho mình những video hay nhất Mà năm mới rồi anh em đừng có tạo nghiệp nhé Và nếu như anh em thích video này Hãy cho mình một like và subscribe Để mình có thêm động lực làm nhiều video như này hơn Chúc anh em xem video vui vẻ Mình đi đợi Hôm nay mình sẽ chơi hai biết số anh em nhá Chơi chất Ừ, map gì này chả biết Ôi trời ơi Ồ, chứ chỉ kit ai à, cho chỉ mua đồ nhanh Chết rồi À, đủ Ôi dồi ôi Chơi đánh lóc mình đâu ấy. uh, what the fuck ảo giác give you my ass Oh yeah, oh yeah. oh. trận nữa anh em nhá cho trận à về về về, nhìn lạ nhỉ ok mình đã viết sang nhà trắng Ôi tôi chết rồi không đủ rồi Rồi phải mua chứ sao Mình sợ là mình không quen được hai biết số Đánh ảo lắm Được không được không được không được không được không Phải Ok ok Sing with me, sing for me yeah. Uh, uh, uh. Ui dồi ôi Oh hell no Cho Ok Thank you Anh em nhá Đói Ngồi ra Ui What? Nó có ra con Oh. I see you, bitch. Bruh. Oh shit. <gasps> Hello, Granny. ui kim cương cương trời ơi chó chất cũng còn non mà xanh độc lạ hai pixel mình sẽ chơi hai hai, ui có luôn Đó. tìm tím đỏ anh em nhá cho trận nhiều bé ok à u sổ ôi oh no oh no oh no oh no hello cho chết anh em ơi Đúng rồi chắc Ôi nó thấy rồi Ôi chết chết Đây rồi Đây rồi Đây rồi Chắc Ui clear luôn aduh naik biak What the hell? Uh, uh, uso. Con mẹ ảo thật đấy. Ơ. Đợi lại mất block rồi. Ảo thật đấy. Ở à, đây lại có block rồi. Ảo thật đấy. lại mất block vội ảo thật đấy cứ từ từ mà sang rồi đấy rồi ui nó có hai thằng giờ tao đi đá chút xíu tao quay lại đúng rồi đúng rồi đúng rồi chết anh em nhá cân hai luôn Udah cet cet cet cet cet. kena oh, lu. Udah klik pakai ya. kumu kumu kumu kumu Oke, okay, no cero. Oh, FIFA. On the time, my my Ui Ui FIFA Hey bro Không ai được Hmm cho cho anh mà ờ. Yeah, thắng rồi Chi chi Ok, video của mình đến đây thôi Cảm ơn anh em đã xem hết video của mình Chúc anh em một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình Hẹn gặp lại tất cả các bạn